thì lên là phòng khách này các bạn có thể nhìn thấy rất là rộng đều là chân tay cao đây các bạn có thể nhìn từ trên xuống đều nhìn hết tất cả các không gian của tầng 1 và tiếp theo đây chính là phòng ngủ và nhà vệ sinh phòng sinh đều có thiết bị bồn cầu này chậu rửa gương vòi sen đầu chờ của bình nóng lạnh và bên này đây chính là nhà một phòng ngủ các bạn có thể nhìn từ trong bên trong như này tiếp theo đây là sẽ lên không gian của tầng 3 cầu thang thì bọn tôi đều làm làm từ cầu thang ờ, đá granite bạn nhé mặt và cổ đều như vậy Ờ, tay vịn thì đó là cỗ trò đây là không gian của tầng 3 bên trong sẽ là một phòng ngủ đầy đủ ờ, ô trò điều hòa này đèn chiếu sáng và các nguồn điện thiết bị trong phòng đây là cửa và ô thoáng để đi ra lấy ờ, không lấy không khí ở phía cầu thang tiếp theo đây là sẽ sang vòng phía bên à, ngoài tương đối là rộng và đây là nhà vệ sinh tầng 3 cũng bao gồm bồn cầu chậu rửa, hương và sen và chờ của bình ấm lạnh bên kia là ô thoáng để cho phòng vệ sinh nó thoáng nhà còn hàng lên tầng 4 và tiếp theo đây là sẽ lên tầng 4 của ngôi nhà các bạn có thể phía sau nó sẽ là sân phơi và phía trước sẽ là bàn thờ chúng ta sẽ sang bàn thờ trước phần này sẽ là phần à, đặt ngoài dạng đây người ta là sẽ cửa ra sân phơi đây các bạn nhìn thấy tương đối rộng và đầy đủ ánh nắng Vâng, sau đây tôi xin nhắc lại à, với các bạn là ngôi nhà có diện tích là 30 mét xây 4 tầng, mỗi tầng chia hai phòng ngủ rộng tổng được 3 phòng ngủ 3 phòng vệ sinh và một phòng khách một phòng thờ riêng giá chào của bọn tôi đang chào hiện tại là 1 tỷ 8 nhà của hướng Đông Nam Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh và nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh thì xin hãy đăng ký và chia sẻ like. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.